chào anh em nhé cái ờ, video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em cái cách lắc tài xỉu bịp cái cách lắc hột tài xỉu không tang bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang mà anh em ờ, đi lắc tài xỉu thì anh em có thể là giành được những cái chiến thắng hay là những cái tỷ lệ thắng lên tới 80 phần trăm cái cách lắc này tôi đã áp dụng cái cách lắc mới nhất 2020 này 2021 này cho anh em áp dụng vào cái bộ hột tài xỉu mà do chính tay tôi làm Đấy thì là tôi chia sẻ cho anh em cái cách lắc như vậy thì uh, tôi là người uh, cung cấp và bán những cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang uh, bán những cái bộ hột tài xỉu mà dành cho anh em đi lắc uh, đi lắc cái thì nó có những cái phần trăm mà cái bộ hột này nó mang lại cho anh em thì uh, nguyên bộ hột thì uh, anh em cũng không thể nào mà mang lại những chiến thắng được thì song song với bộ hột đó chính là cái cách lắc của nó Đấy, cách lắc của nó thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang cho anh em nhé đấy thì ờ, ngày hôm nay tôi ờ, không chuẩn bị trước cho anh em nam châm nước muối đấy, dọn đèn thì tôi có thể là soi cho anh em đấy, nhưng mà nước muối và nam châm thì tôi không có chuẩn bị thì ờ, anh em thông cảm anh em nào mà lấy hột hay là anh em nào mà mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi ấy thì anh em có thể là test tăng tích đoàn hoàng tử tế thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ gọi là test cho anh em cái đèn led đây test cho anh em cái đèn bộ hột thì nói chung là anh em không phải nghĩ bộ hột cực kỳ trong luôn nhé Ờ, có rất là nhiều anh em mà gọi điện đến cho tôi gọi điện đến cho tôi à, anh em ờ, muốn được học những cái cách chơi tài xỉu nó hiệu quả và cái cách lắc tài xỉu thì nói chung là cái cách lắc hay là cái lắc tài xỉu mà nó hiệu quả thì là nó chung là nó phụ thuộc vào tay của anh em nữa thì và cái quan trọng nhất là anh em là văn ôn võ luyện rồi Đấy, thì anh em phải luyện tập nhiều thì anh em lắc được rồi mới hay được đấy như tôi thì tôi cũng uh, tập luyện nhiều nên là cũng uh, cho ra được những cái cách lắc mà nó mang lại hiệu quả cho anh em nó đi theo ý muốn của anh em tập 7 80 phần trăm thì uh, riêng về cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em ấy. Đấy. thì uh, cái cách lắc này nó có hiệu quả cực kỳ là hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc cái nhé khi mà anh em chưa cần những cách lắc của tôi này thì anh em lắc bình thường cái bộ hột này thôi thì là nó sẽ ra cho anh em là chén tài chén xỉu đấy cứ một tài một xỉu một tài một xỉu thì tất nhiên rồi nó phải có những cái chén tài đấy, thì nó đứng cho anh em khoảng tầm một chén rồi chén thứ hai nó sẽ lên hoặc là xuống cho anh em nhé ví dụ như chén này là tài này chén sau chén này nó sẽ là về xỉu nhé đó tiếp tục chén này nó sẽ là liên tài đó. chén này sẽ xỉu đó đấy là cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này có bộ tài xỉu hoàn toàn không tang này đấy, anh em áp dụng anh em đi lắc tài xỉu nó rất là hiệu quả đấy, và thứ hai nữa là cái cách lắc mà anh em có thể là giữ được những cái hột tài xỉu Đấy, ví dụ như đang mặt hột xỉu thì anh em giữ tiếp tục được 4 năm chén 4 năm chén thì nói chung là do anh em nữa anh em có thể lắc hơn thì anh em à, luyện tập về cái bộ hột này hoặc là anh em có thể là có cái năng khiếu thì anh em sẽ lắc thậm chí là hơn cả tôi nhá Đấy. cái này nó sẽ có 80 phần trăm nó về sự anh em Ờ, xỉu tiếp tục vẫn như vậy vẫn là xỉu cho anh em nhé Đó, 125 tiếp tục vẫn là xỉu 123 tiếp tục vẫn đứng ở xỉu Đấy, bão tam bão tam thì anh em à, cái bộ riêng về cái bộ hột này anh em tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em cái cách lắc mà anh em có thể là có tỷ lệ về bão cao Đấy, thì khi mà anh em lắc cái bộ hột này anh em lắc đều tay nha cứ đều tay anh em đều tay đều lực là cái bộ hột này nó có tỷ lệ về bão cực kỳ cao cho anh em nhá. tiếp tục cho anh em vẫn là giữ xỉu Đó. trái này hơi mạnh trái này tôi nghĩ là tài ba ba năm nó lên tài thì đang tài giữ tài luôn cho anh em đó 446 tiếp tục giữ tài 416 7 đến 80 phần trăm nó sẽ đứng tài như này 246 tiếp tục vẫn là ở tài đó 443 đấy, thì cái chén này nó về xỉu đấy, 136 thì đấy đây chính là cái cách mà anh em cái cách lắc tài xỉu bịp cách lắc cơ hội tài xỉu không tan mới nhất 2020 này dành cho anh em đấy, thì cái cách lắc này là do tôi nghiên cứu ra cùng với cái bộ hột tài xỉu mà à, giúp cho anh em đi lắc tài xỉu nó mang lại những hiệu quả cao thì anh em nào mà chưa biết cách lắc hoặc là anh em nào mới lắc